Vân tập về nơi Pháp hồi hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, Tăng, chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin ờ, kính bạch chư hộ Pháp chốn giả Lam Chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài, nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni phật tử chùa ba vàng xin thành tâm đối trước tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kết hạ của chư tăng để tán thán công đức tam bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điển, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch tam bảo chứng minh gia trì. Chư Hồ Pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thí dụ thứ ba. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ đề của mười phương chư Phật. Để hộ trì tam bảo chuyển tái Phật Pháp rộng khắp thế gian đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời Hoàng Dương chính pháp Phật đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên Sư phụ được sức khỏe, chú Thế Sa Bà được giải lâu để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lành tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiến kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chú của tăng ni Phật tử tại chùa. Nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chữ thiên, chữ hộ pháp, long thần hỗ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thính hưng nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu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 chỉ tâm đành lễ nam mô thập phương tần hư không rơi nhất thiết chư phật chi tâm đành lễ nam mô thập phương tần hư không rơi nhất thiết tôn pháp chia tâm ờ, đảnh ờ, lễ ờ, nam mô thập phương tần hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng Pháp ờ, vi ờ, diệu ờ, rất sâu vô thường ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu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 Nam Mô Phật bồn Sư Thích Ca Mâu Ni hơn sau muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lộ dín nhuần trong miệng chất để hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi ở trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thí dụ thứ ba trưởng giả giàu có lớn khó đốn rất nhiều đầy vàng bạc cùng lưu ly xa cư ngọc mã não dùng. những món vật báu tạo thành các xe lớn chứng dọn trang nghiêm đẹp khắc vòng có bao lớn bốn mắt đều treo linh dây vàng sen thắt tuổi lưới mảnh kết chân châu răng bày phủ phía trên hoa vàng các chuỗi ngọc lòng thòng rũ khắp chỗ các màu trang sức đẹp khắm vòng xây quanh xe dùng nhiễu hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi vai quý minh rất tốt giá chỉ đến nghìn muôn bóng láng trắng sạch sẽ dùng trái chùm trên nệm có châu trắng to lớn mập khỏe nhiều sức mạnh thân hình rất tươi tốt để kéo xe báu đó đông những tôi và tớ mà chức hầu giữ gìn đem xe đẹp như thế đồng bán cho các con các, con. con lúc bây giờ rất vui mừng hơn nữa ngồi trên xe bao đo giao đi khắp bốn phương vui chơi nhiều khoái lạc từ tài không ngắn ngại bảo xa lợi Phật này Đường Phật cũng như vậy tôn cả trong hàng thánh cha lành của trong đời tất cả các chúng sinh đều là con của ta say mê theo thế lạc không có chút huệ tâm ba cõi hiểm không an dường như nha lửa cháy các nan khổ dày đầy rất đáng nên ghê sợ thường có những sanh ra bền chết và giàu lo các thứ lửa như thế cháy hừng chẳng tắt dứt Đức Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi đó vắng lặng ở thông thả an ổn trong rừng nối hiện nay ba cõi này đều là của ta cả những chúng sinh trong đó cũng là con của ta mà, mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoàn an chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng dẫu lại đã dạy báo mà vẫn không tin nhận hẳn vì nơi các dục nhiệm rất sanh lòng tham mê bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa khiến cho các chúng sinh rõ ba cõi là khổ mở bảy cùng diễn nói nhưng đạo pháp xuất thế các người con đó thấy nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba môn minh và sáu môn thần thông có người đường duyên giác hoặc bậc tôi bồ tát lát xa lời Phật phải biết ta vì các chúng sinh dùng món thí dụ này để nói một Phật thừa các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây tất cả người đều sẽ chứng thành quá phần đạo phần thừa đây vi diệu rất thanh tình thứ nhất ở trong cáng thế gian không còn pháp nào trên của các Phật vui ưa tất cả hàng chúng sinh đều phải nến khen người và cúng dường lễ bái đủ vô lượng nghìn ức các chi lực giải thoát thiên đình và trí huệ cùng pháp khác của Phật chứng đặng thừa như thế khắp cho các con tại ngày đêm cùng kiếp số thường đang ngồi Hồi giáo chơi cho cáng hàng Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa báu này mà thắng đến đảo chàng vì bởi nhân duyên đó tìm kỹ khắp mười phương lại không thừa nào khác trừ Phật dùng phương tiện bảo với xa lời Phật bổn ông các người thấy đều là con của ta ta thời là cha lành các ông trai nhiều kiếp bi các sự khổ đốt ta đều đã cứu vớt cho ra khỏi ba cõi ta giàu ngày trước nói các ông đường diễn độ nhưng chỉ hết sanh tử mà thiên thời chẳng diệt nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ Phật nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các Phật các đức Phật thế tôn giàu dùng trước phương tiện mà chúng sinh được độ đều là Bồ Tát cả nếu có người chi nhỏ quá mê nơi ái dục Phật bền bốn này mà nói lý khổ để chúng sinh nghe lòng mừng đắng điều chưa từng có đứng phật nói khổ để chân thật không sai khác nếu lại có chúng sinh không rõ biết không khổ quá say nơi khổ nhân chẳng tám rời bỏ đường phật đi hàng người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có các khổ tám dục là cõi gốc nếu dứt được tham dục khổ không cho nương đổ dứt hết ăn các khổ gọi là đệ thứ ba vì chứng diệt đế vậy mà tu hành đạo đế lìa hết cáng khổ phược gọi đó là giải thoát người đó nơi pháp gì mà nói đặng giải thoát chỉ xa rời hư vọng gọi đó là giải thoát kỳ thiệt chưa phải được giải thoát ăn tất cả đức phật nói người đó chưa phải thiệt diệt đồ đó vì người đó chưa được đạo quả vô thường vậy ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ ta là đấng pháp vương ở tại nơi cáng pháp vì an ổn chúng sinh nên hiện ra nơi đời xá lợi phất phải biết pháp ân của ta đây vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nơi tại chỗ ông đi qua chớ có vọng tuyên truyền nếu, nếu có người nghe đến tỷ kinh nhân lấy phải biết rằng người ấy là bậc bậc tối chuyển nếu có người tin nhận kinh pháp vô thường này thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ cung kính và cúng dường cũng được nghe pháp này nếu người nào có thể tin chịu lời ông nói thời chính là thấy ta cũng là thấy nơi ông cùng các chúng tỷ kheo và các hàng Bồ Tát phần vì Người người trí sâu nói kinh pháp hoa này Kẻ thức can nghe đến mê lầm không hiểu được Tất cả hàng thánh văn cùng với bích chi Phật Ở trong kinh pháp này sức kia không hiểu được Chính ông xa lời Phật này còn nơi kinh này Dùng lòng tin đặng vào huống là thanh văn khác Bao nhiêu thanh văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuận kinh này chẳng phải trí của mình lái này ra lời vất kè kiêu man biếng lười võng do chấp lấy ngã chớ vì nói kinh này hàm phàm phu biết cạn quá mê năm môn dục nghe pháp không hiểu được cũng chẳng nên vì nói nếu có người không tin khinh hủy chế kinh này thời là dứt tất cả giống phật nợ thế gian nếu, nếu có người xiêu mặt mà cứu lòng nghi hoặc âu không nên lắng nghe nói tội báo của người đó hoặc vẫn còn tại tế hoặc sau khi diệt độ nếu có người chê bai kinh điển như thế này thấy có người đóng tụng biến chết to chỉ kinh rồi khinh tiền ghét ganh mà cứu lòng kết ơn tội báo của người đó ông nay lại lắng nghe người đó khi mạng chúng xa vào ngục ma tỳ đầy đủ một kiếp chắn kiếp man hết lại sanh cứ xoay vần như thế nhận đến vô số kiếp từ trong địa ngục ra sẽ đọa vào súc sinh hoặc làm cho giá can thân thể nó ôm gầy đến điêu thêm ghé lác bị người thường trong ghéo lại còn phải bị người gớm nhầm và ghét rẻ thường ngày đói khát khó xương thịt đều khó khăn lúc sống siêu khổ sở chất bị ném ngói đa vì phi đoàn mật giống Phật nên tỏ tội báo đó hoặc sinh làm lạc đà hoặc dính vào loài lửa thân thường mang kéo nặng lại thêm bị đánh đập chỉ nhớ tượng nướng có ngoài ra không biết gì vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy có khi làm giả can đi vào trong xóm làng thân thế đầy ghé lác lái chột hết một mắt bị bón trẻ nhỏ vây theo đánh đập liền ném chiêu nhiều các đau khổ hoặc có lúc phải chết ở đây vừa chết rồi liền lại thỏ thân dẫn thân thể nó dài lớn đến năm trăm do tuần điết ngay và không chân lăn lóc đi bằng bùng bị các loài trùng nhỏ cắn giúp ăn thịt máu bị khổ cả ngày đêm không tam có ngừng nghĩ vì khinh chế kinh này mà mắc tội như vậy nếu được sinh làm người các căn đều am đồn luôn xấu lại lạch quẻ đuôi điếc thêm lưng gù có nói ra lời gì mọi người không tin nhân ơi miệng thường ngồi tối bị quỷ mị giữa nhập nghèo cùng rất nên nào bị người sai khiến luôn nhiều bệnh thân ôm gầy không có chỗ cậy nhờ đâu nương gần với người mà người chẳng để ý nếu có đằng điều chỉ thời liền lại quên mất nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép chỉ bệnh mà bệnh người nặng thêm hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh không, không người chữa lành đằng giàu có uống thuốc đây mà bệnh càng thêm nặng hoặc người khác phản nghịch cướp giật trộm lấy của các tội dường thế đó lại từ mang và lấy những người tội như đây trọn không thấy đường phần là vua trong hàng thánh thượng nói phạm giao hoa những người tối như đây thường sinh chỗ hoàn nạn tâm cuồng loạn tai điếc tròn không nghe pháp được trải qua vô số kiếp như số cát sông hàng danh gia liền điếc câm các căn trăng đây đủ thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà ở tại ác đạo khác như ở nhà khứa mình lạt đã lửa heo cho là chỗ kia tưởng đi vì khinh chế kinh này mắc tội dường thế đó nếu đằng sinh làm người điếc đuôi lái cấm ngóng nghèo cùng các tướng sĩ dùng đó tự trang nghiêm xưng bốn bệnh khô khát ghè lác cùng ung thư các, các bệnh như trên đó dùng làm y phục mặc thân thế thường ngồi ám nhơ nhấp không hề sạch lòng chấp ngã sâu chắc thêm nhiều tánh dân hờn tính dâm dục hay hừng đến chẳng chưa cầm thú vì kính chế kinh này mắc tội dường thế đó bảo cho xá lời phất người khinh chế kinh này nếu kể nói tội kia cùng kiếp cũng chẳng hết vì bởi nhân duyên đó ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này nếu có người lời căn sức trí huệ sáng láng học rộng và nhớ dai lòng mong câu Phật đạo những hạng người như thế mới nên vì vì đó nói nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trồng các cõi đức lành thấm tâm dẫn bền vững hàng người được như thế mới nên vì đó nói nếu có người tinh tấn thường tu tâm lòng tử chẳng hề tiếc thân mạng mới nên vì đó nói nếu có người cũng kinh không có sinh lòng các lìa xa các phàm ngu ở riêng trong nuôi trầm những ngang người như thế mới nên vì đó nói lại xa lời Phật này ơi nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri tức gần gũi bằng hiền lành người được như thế ấy mới nên vì đó nói nếu thấy hàng phật tử dư giới hạnh trong sạch như minh châu sáng sạch ham cầu kinh đại thừa những người được như thế mới nên vì đó nói nếu người không lòng dẫn chẳng tiệt ý diệu à tưởng thương xót mọi loài cung kinh các đức phật hạng người tốt như thế mới nên vì đó nói lại có phật từ ở tại trong đài chúng thuần dùng lòng thanh tình các món nhân cùng duyên thí dụ và lời lẽ nói pháp không chướng ngại những người như thế ấy mới nên vì đó nói nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhất thiết chỉ khắp bốn phương cầu pháp chắp tay cung kính thọ chỉ ưa muốn thọ chỉ kính điên về đại thừa nhận đến không hề thọ một bài kệ kính các ngang người được như thế mới nên vì đó nói như có người chỉ tâm cầu xa lời của Phật cầu kính cùng như thế đẳng rồi đánh lễ tỏ người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh các cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sanh vở ngoại đạo người được như thế ấy mới nên vì đó nói bảo cùng xá lời phất ta nói các sự tướng của, của người cầu Phật đạo cùng kiếp cùng chẳng hết những người như thế đó tới có thể tin hiểu ông nên vì họ nói kinh, kinh diệu pháp liên.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 mà được bánh căn tiên giám giá quyên an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trường Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nán dân quân du kích tử vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn Chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước các hướng linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa. Các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc đỗ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng. Tùy theo phúc bao cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ, mà sớm phát tâm giác tỉnh lìa cõi u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tin sâu tam bảo sinh về cõi vật an vui chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng bồ đề và hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cánh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải à, nghiệp dịch bệnh phát sinh động đất các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương ác độc quỷ vương đã ác quỷ vương huyết lễ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh địa tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con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 Phật phát thỉnh hướng tam đồ dứt ờ, sạch ờ, Nam mô Phật Bồn ờ, sư thinh ca mâu ni Tụng kinh công đức có bao nhiêu ờ, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khâm pháp giới các chúng sinh ờ, thấy đều thế nhậm vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não ờ, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tội chương thấy tiêu trừ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 chúng ờ, sinh ờ, ờ, hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thường từ quy y pháp mới nguyện cho chúng ờ, sinh ờ, thâm ờ, nhập kinh tạng chi tuệ như biển từ quy y tăng cho chúng ờ, sinh ơi ờ, ờ, quản lý đại chúng ơi tất cả